Ok, xin chào bạn đã channel mình nha, mình là Jackie đây Hôm nay mình sẽ vừa định quay video và chơi Black Fruit nữa Nhưng mà hôm nay mình sẽ quay video chơi trái 4 tối Và tất nhiên 4 tối mình là 4 tối 12 rồi nha Thì tất nhiên nó, mình không thể lấy ăn xài được vì um, Xài mình chia 12 tiết, bỏ không được Nên phải xài trái 4 tối ở ăn khác Mấy bạn thấy mình hay không đó Mình chưa biết, um, mình mới thức tỉnh xong, chưa biết combo vậy nha nên ờ, mình chưa combo được đâu nhưng nếu mà bạn muốn mình ờ, thử combo bằng trái này thì ờ, ok mình làm cũng được nhưng mà giờ mình chỉ biết đánh spam bình thường ui hôm tối thì chưa sạch không sạch nhiều cũng quen nếu mà thấy mình chết ngõm ấy, thì uh, ok do mình chết ờ, ngõm thì nha do mấy mình lát lắm bóng tối này và chơi bóng tối là đảo nó không to chơi cũng không quen rồi ai có đang đi xài ờ, bóng tối lắm rồi để sang party mình nhưng mà mình đang xài phụ nữa không ờ, mất party cũng chẳng sao hạt chính mất mới sợ ui yêu yêu trời ơi phải giữ rồi xong đúng rồi giờ đây giờ, giờ đây sắp học và giữa kia rồi thì kia mình cũng có thể chúc ờ, mình sẽ chúc mấy bạn ờ, thi ờ, giữa kỳ 2 tốt nha cái môn tôi là đám nó ít đám nó không to di lắc luôn nè chứ bóng tối ghê lắc luôn cho bóng tối mình mới thức tỉnh xong nên chưa tập combo nên giờ mình chỉ đánh spam rồi nha chứ combo thì mình uh, chưa tập mình chưa biết combo luôn rồi xong chết rồi xong lắc chết nhã nữa nhưng không sao đây là ác phụ chứ không phải ác chính ác chính nên không sao à, mình cũng có thể nói với bạn là có thể mình cũng sẽ quay thêm với trái bắt ma tại vì ác phụ này của mình nó hình như cũng có thức tỉnh trái bắt ma do mà nó hình như nó giạc này uh, <coughs> mình được cho ừ chưa gì mình thấy video hình như tầm 4 phút rồi giờ mình chỉ có thể quay trải nghiệm trái này mình đánh boss thôi còn bb đáng ra trong 4 tối là sẽ bb nhưng mà mình chưa biết combo mà mất ờ, thức tỉnh xong chết nhảm nữa rồi đam chơi bóng tối này đam nó không cao chết nhảm nữa nhưng mà nếu cho bóng tối thành viên mà làm nó đam to đam ở nó một trong trái mạnh nhất luôn khống chế thế này mà đam to nữa thì chết dở luôn ôi ôi mình đang cày lôi chả mà sao tụi em đang cho bóng tối rồi giờ mình tìm mất kilo còn đánh chứ có bon cốc ai giết à ô mình không có nghe bác bên đây phụ bạn chính mấy bạn nghe mình ho thì thông cảm là mình đang bị ho thật và anh em mình nói không rõ thứ thì uh, cái cổ họng mình uh, uh, ừ ờ, giờ 7 phút rồi video dài 7 phút rồi chắc tầm đánh bó này nữa thôi bạn ủa không có boss luôn tìm boss stone để mà ui sao chín phút rồi chắc vì được rồi chắc đánh được thêm một con boss nữa thôi mà thôi mấy bạn ơi giờ video của mình cũng tầm 9 phút rồi mình mà qua kia nữa thì nó sẽ sẽ đến 10 phút rồi con không đánh được boss stone đâu nên thôi mình sẽ nghỉ video tại đây đây mình sẽ up video luôn <coughs> và xem xong video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhớ nhấn vào cái chuông nha và có mấy bạn hãy share video này cho mình nha hãy share video này cho mình để nhiều người biết đến kênh của mình và cho nhiều người xem có nhiều video mua máy tính mới nữa và giờ thì thanh niên xem chùa mà sơn nó sẽ bị hút vào bóng tối nhá giờ thì bye bye